Dạ lịch sử tình trường của em á, thì ờ, tóm gọn có một câu à 12 năm hai mối hai tình yêu mà cứ cái khoảng thời gian mà em thấy nhạy cảm là cái số 6 á ừ. là quen đúng 6 năm ngắt nên bởi vậy anh ơi mình quen mình né số 6 ra nha anh tới khoảng số 4 hay số 5 mình chốt đi anh Thôi là có nghĩa là bốn năm 4 ờ, là lấy mình dạ, tiến tới được em kìa kìa kìa đàn trai hỏi kìa 4 tháng lấy luôn được không kìa dạ mình chốt chốt không dạ mình chốt <laughs> với quan điểm của nhà gái thì thấy bạn trai trên này rất là hiền lành rất là dễ thương và đặc biệt là rất là chân thật thì nhà gái là nhà gái ưng rồi đó hay quá à, thấy um, con bên này cũng ờ, rất là vừa ý rồi mong <laughs> hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu và sớm có một cái tiệc vui vui đặng cho dòng họ đặng biết mà cô nhận thấy là giữa hai con làm như có cái gương mặt phu thê sao á mẹ em tính nói đó Dạ, xin ờ, chào anh ờ, Quyền Linh và dạ, chị Hồng Dân cùng quý vị khán giả. Dạ, chào luôn ờ, gia đình của bạn gái và bạn gái kế bên. Dạ, em tên là Trịnh Minh Trí, à, em 30 tuổi, em đến từ LA. Đến từ đâu? Dạ, LA là Long An đó anh. Trời ơi! À, trời ơi, duyên dáng. <laughs> Quá dễ. Dạ, dấu hiệu sự dạ, duyên dáng đầu tiên Em đây. đang công tác tại văn phòng đăng ký tỉnh Long An, em là kỹ sư chất địa. Bây giờ thôi bây giờ thấy bên đàn trai người ta bộc lộ sự duyên dáng của người ta rồi đúng không? Dí dỏm nữa bây giờ bên đàn gái mình đừng có chịu thua em tự giới thiệu đi trời sao con run quá cô hồng vân ơi trời sao lâu để thiệt con run quá luôn á có, có gì đâu run ờ em chào cô quyền linh ủa ủa ủa chết rồi xấu khổ quá à. cô quyền linh tay, chào nắm em tay truyền... <laughs> nắm tay nắm tay truyền lửa run lắm đàn gái cũng viên dáng lắm nha <laughs> ừ, rồi dạ. cô quyền linh chào bên đàn gái dạ nha. em dạ, xin phép là gọi là chị hồng vân đúng rồi em chào anh quyền linh à, bạn trai bên kia và các anh chị khán giả bạn bè có mặt trong ngày hôm nay ạ à. em tự giới thiệu em là phương thảo năm nay em 30 tuổi nhà ở quận 5 thì công tác hiện tại là đang ở quận nhất cụ dạ. thể là em làm gì em là bên quản lý mạng chăm sóc khách hàng à quản lý chăm sóc khách hàng là cô đó lành lắm đó bây giờ đàn trai giới thiệu đi những cái ưu khuyết điểm của mình là gì cho đàn gái nghe nè dạ thì về ưu điểm của em thì em ừ. biết ờ, nấu ăn mà nấu mấy món đơn giản thôi rồi không ờ, hút thuốc không cờ bạc thì uống rượu ở mức uh, xã giao thôi ừ. còn khuyết điểm của em thì em hay lo lắng thái quá tại em làm bên kỹ thuật á ừ. thì em ờ, hay cầu toàn lắm em muốn cái gì nó cũng hoàn mỹ hết đó là một cái điểm ờ, cũng tốt mà hơi chỉnh chu dạ. như đôi khi chỉnh chu quá làm người khác khó chịu đúng không dạ dạ đúng rồi giờ bên đàn gái đi dạ thì ờ, ưu điểm của em á sao em nghe bạn trai tả xong cái em xấu hổ quá à ủa gì xấu hổ bạn nhiều ưu điểm quá đúng không? bị không? lấn áp hết trơn luôn nghe nó biết nấu ăn là em thấy em bắt đầu em e dè em rụt rè rồi <laughs> em không biết hả dạ em biết nhưng mà có điều ăn không được sao kỳ vậy tức là mình biết nấu nhưng mà là mọi người sẽ ăn không được cái nấu dạ mà có mình em thấy ngon à còn bà con bạn bè anh hai em ăn là thôi lần sau để anh nấu cho đừng nấu nữa ừ. rồi, ưu rồi ưu em em nói nữa đi gái là gì cái ưu điểm của em á là em được một cái là em ờ, khả năng chịu đựng của em tốt lắm tại vì em làm bên mảng chăm sóc khách hàng á à. Đúng. nên nhiều lúc cãi lộn hoặc là khách khó chịu hay sao thì cũng ngồi lắng nghe nhẹ nhàng trước tức là mình sẽ không cãi lại mình dạ, sẽ không cãi rồi. lại giờ mình nói một chút xíu về à, gọi là tình duyên đó giờ đi cho mình hiểu nhau hơn dạ, bạn trai thì à, trước giờ em à, cũng à, trải qua ba mối tình rồi thứ nhất là do là hồi đó đi học đại học cũng có quen rồi à, sau này bạn đó về quê rồi không có liên lạc nhiều tại sao mà cách lòng đó à. dạ còn à, cái mối à, tình thứ hai đó thì ừ. em cũng quen trên mạng facebook à. hai người chưa gặp mặt lần nào hết tại lúc đó em cũng đang đi học nâng cao lên còn không có hứa hẹn gì với bạn đó hết rồi cái giờ bạn đó có chồng với lại có con rồi Trời như ơi. không dám nói vậy dạ. là mối tình nó cũng chưa sâu đậm gì chứ còn mối tình thứ ba dạ mối tình thứ ba thì quen bạn đó cũng tìm hiểu đâu cũng được nửa năm Ừ. nhưng mà thấy không có hợp lắm thì thì không có quen nữa rồi, rồi giờ mình nói về bên mình đi hả Dạ lịch sử tình trường của em á, thì tóm gọn có một câu à 12 năm hai mối hai tình yêu mà cứ cái khoảng thời gian mà em thấy nhạy cảm là cái số 6 á ừ. là quen đúng 6 năm ngắt nên bởi vậy anh ơi mình quen mình né số 6 ra nha anh tới khoảng số 4 hay số 5 mình chốt đi anh chốt là có nghĩa ờ, là 4 ờ, năm 4 là lấy đó mình ờ, dạ, tiến tới được em kìa kìa kìa đàn trai hỏi kìa 4 tháng lấy luôn được không kìa dạ mình chốt chốt không dạ, mình chốt <laughs> nhưng mà Rồi. lý do lý do làm sao em em lại chia tay cái mối đầu của em thì lúc đó có thể là em còn nhỏ quá em ừ. chưa có suy nghĩ chín chắn thôi để ừ. em còn đi học à, cái mối thứ hai thì à, nói xấu hổ quá hồi đó giống như theo kiểu mà xấu mà còn không biết phấn đấu nữa Trời. xấu mà bạn đó góp ý em ơi em giảm ký xuống một chút em ơi anh thấy mặc đồ này không hợp đâu mình nên phối màu vậy nè không em đẹp rồi em tự tin lắm hồi xưa là em cỡ này nè đâu để tôi qua coi đàn gái chút xíu nha <laughs> quá coi chờ xíu coi anh ơi nhờ anh coi cái mặt uh, tướng phù thê ờ, để anh coi chứ coi đâu ôi trời em gái ôi dễ thương xinh quá vậy, đó vậy mà biểu là không ấy nè trời ơi đàn gái dễ thương quá ừ. thằng đàn trai chịu quá không mà tôi nhìn đàn trai tôi thấy là điều đầu tiên tôi thích là cái răng chà, khểnh đó nha em có cái gu của em có răng khểnh không cái, đi, dạ, à. dạ, dạ, cái gu của em á em không có yêu cầu về răng mà em yêu cầu về bụng bụng hả chào chị <laughs> cái đàn trai tôi thấy hơi bị hơi bị được đó nha tôi nói nghiêm túc cho cô biết đó nha nhưng mà em thích anh nào bụng bự Ủa, phải có bụng thích bụng bự hả sao dạ. thích bụng bự vậy em em mê anh nào bụng bự lắm nhìn nó hấp dẫn mà theo Trời cái ơi. kiểu là rất là tạo được cái niềm tin mà chắc đúng dạ không? đúng rồi mạnh mẽ nữa nghĩa là đàn ông bụng bự là có niềm tin vững chắc <laughs> dạ. hỡi dạ. những người đàn ông đang bụng bự hãy tự hào vì điều đó <laughs> vỗ tay cho cô gái của tôi nào bây giờ là đàn gái nè em dạ. không thích gì ờ, ở đàn ông em thì em không yêu cầu gì nhiều hết em yêu cầu là phải có cái sự chân thành phải có sự chia ừ. sẻ và em không thích nhất là không thích nói xạo em không, không thích. thích nói xạo nha dạ yeah. Dạ. hứa đi nha còn bạn bạn có cái mẫu hình lý tưởng nào không dạ em ờ, có cái mẫu hình ờ, giống như ca sĩ võ hà trâm vậy đó là cái tính tình nó nó vui vẻ hòa đồng vậy em thích em làm như bữa nay á là ông tơ bà nguyệt là đưa đến cho em một cái mẫu mà nói chung là hoàn toàn trong trí tưởng tượng của em là có hết luôn chính đó. xác luôn cái nụ cười cũng giống giống võ hà trâm luôn sao kỳ vậy ta à. dạ dạ em Không, may giờ... mắn quá rồi bây giờ em tưởng tượng cái cô gái bên bên đây á như thế nào em em tả thử chị coi đúng không dạ là cái có cái nụ cười à, thân thiện nè ừ. rồi à, nếu mà mặt nó có cái đồng tiền thì nó cười có đồng tiền thì nó sẽ hay hơn không có đồng tiền nhưng mà cổ Trắng. cười gần như ra tiền <laughs> bây giờ vậy nè mình hỏi ý kiến người thân đi à, em gái nó đi với vậy em gái à, em đi với chị đồng nghiệp với lại bạn bè của em đồng nghiệp hả giờ mình cho dạ. ý kiến đi chào anh quyền linh chào chị hồng vân và chào mọi người có mặt ở trong trường quay em tên là vân thì em là đồng nghiệp của thảo chị em chơi với nhau đến đây cũng 10 năm rồi à, em à, em rất là quý thảo vì à, thảo ừ. là một cô gái rất là dễ thương với quan điểm của nhà gái thì thấy bạn trai trên này rất là hiền lành rất là dễ thương và đặc biệt là rất là chân thật thì nhà gái là nhà gái ưng rồi đó hay à, quá à, hay quá hay quá hay quá hôm nay hôm nay chú rể đi với ai à dạ đi với ờ, mẹ với lại mấy gì à. dạ với, với người em nữa à, dạ. chào cô oh, chào dạ. trai dạ cô gái. chào ờ, ông ờ, mai quyền linh và bà mối hồng vân dạ và dạ, cô chào con và dạ, chào, chào tất con. cả mọi người trong trường quay hôm nay chào bên đàn gái tôi là mẹ của trí trí nó ở nhà nó rất là ngoan hiền đến nỗi nuôi đến 30 năm mà vẫn chưa tìm được một cái nàng dâu nào nên bữa nay đến chương trình bạn muốn hẹn hò thì à, tôi rất là vui và thấy à, con bên này cũng à, rất là vừa ý rồi <laughs> mong hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu và sớm có một cái tiệc vui vui đặng cho dòng họ đặng biết mà cô nhận thấy là giữa hai con làm như có cái gương mặt phu thê sao á thấy em tính nói đó dạ xin chào hai mc chào dạ. khán giả trường quay tôi là dì của trí thì cũng lâu lắm rồi à, trong gia đình mình chưa có đứa cháu nào lập gia đình hết cũng mong là hai con có sự khởi đầu à, tốt đẹp dạ xin à, tặng hai cháu về chương trình mấy câu thơ Thôi, câu thơ nữa hay quá gì xin chào khán giả mc thân chào hai họ đến đây kết tình này là trai thảo gái sinh hai con bấm nút cho mình kết đôi trời à. ơi khởi đầu này vô cùng là tốt đẹp luôn dạ đó. lần nữa là chúc uh, hai con khi đi lẻ loi khi về có đôi đó. cảm ơn gì rồi vậy là nó hợp tình hợp lý rồi dân ha à, hy vọng là mình có cái đầu heo đi hy vọng hôm nay là à, ông mai và mối là có cái đầu heo liền nha à, okay. bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi dân ha mở đi mở đi rồi mở rào <coughs> chuẩn bị ra trí nha hồi hộp anh thấy là đàn gái đàn trai là có duyên rồi quan trọng là tụi em có nợ hay không thôi bắt đầu đi trí rồi quay lại nào không gian này của em đó đó của hai đứa dạ. chào dạ. anh dạ tới chương trình thì anh có ba món quà để dành tặng em dạ. dạ thứ nhất là tặng cái bông hồng này có chín bông nữa thì nó sẽ là một tình thể hiện cho một tình yêu vĩnh cửu dạ đây oh. là ờ. nó hoa bằng sáp ha hai dạ, người để ta đồng được. màu với đầm may mặt dạ. hôm nay rồi dạ tiếp theo đó là cái uh, tấm thiệp này dạ. anh uh, tự thiết kế và dạ, hy vọng là nếu mà mình có duyên với nhau á mình sẽ uh, làm cái thiệp cưới giữa anh với em và đây là cái um, địa chỉ nhà anh đây uh, chỉ là để tọa độ trắc địa và tọa độ của map nếu em có đi long an á thì em uh, tới em nhắn tin trên điện thoại là sẽ kiếm được nhà anh trời này đeo chiếc ngành chiếu còn đây là cái uh, đồng hồ đây là đồng hồ nên anh lựa là cái mặt tròn á thì nó ý nghĩa là giống như tình yêu nó không có điểm đầu không có điểm kết thúc nó tượng trưng cho tình yêu anh phép uh, đeo cho em Trời ơi, đề nghị cô dâu à, đọc cái nội dung của tấm thiệp coi Sao mà nó ngọt ngào dữ vậy trời Ủa đeo đồng hồ luôn rồi kìa Linh đeo Khỏi luôn. bấm nút đi <laughs> Em có một món quà tặng anh Đây nữa nè, bó bông nữa kèm à, theo Dạ đó là món quà của bà mối dạ, dành cho cái này đó. là món quà của chị ông vân mong là trao chút cái duyên mà chút cái may mắn khởi đầu dạ. cảm ơn em cảm ơn chị ờ, dân <laughs> em tặng anh cái quà này thực ra cái này là cái dạ. cuốn sách mà cái sách gọi là sách gối đầu giường của em luôn á thì em tặng anh để mong là mỗi lần mà mình mất thăng bằng hoặc là cần tìm một cái niềm vui thì mình đọc ra tại vì đây là cái cách em làm suốt mấy năm qua mà em thấy nó hiệu quả nên em muốn chia sẻ với anh rồi rồi cảm ơn em tò mò dạ. quá em em xin phép được đọc nha dạ, dạ ảnh có làm thơ có logo chương trình bạn muốn hẹn hò là mốt uh, ờ, thay thế cái hình em là dạ. cái hình đó đó có thiệp ghi là minh trí và người nhận thiệp thật vui khi gặp được em người mà anh hầm mơ ước em có tin vào duyên số không em mắc cỡ quá <laughs> em động mà em mắc cỡ quá dạ anh thì tin là em là định mệnh của đời mình anh mong sẽ cùng em tìm hiểu cùng nhau san sẻ những vui buồn trong cuộc sống và sẽ cùng nhau vẽ lên một bức tranh tình yêu thật đẹp Ờ, anh hy vọng sẽ thay thế ảnh cô dâu bằng ảnh xinh đẹp của em trong ngày cưới và ghi tên em trong tất cả thiệp cưới của mình cho anh cơ hội làm người yêu em ờ, và cũng là người đi đến hết cuộc đời chọn anh là người mà em có thể yêu thương và đặt chọn niềm tin vào anh trời em trời ơi trời em ơi. rung rinh quá luôn á trời ơi thật sự á em cảm ơn anh nhiều dạ, cảm ơn món quà Tụi nó chuẩn bị giống như đám cưới luôn rồi đó à, thiệt luôn á linh ơi vẫn thấy cái nút tối qua hồi hộp ngủ không được luôn thấy không dạ. <laughs> vỗ tay cho cặp đôi ngày hôm nay mời hai cảm bạn về vị trí đi nó nghe nè cưng rồi bây giờ bụng bạn nam chưa có đủ bự thì sao anh gán tập cho bụng bự nha đừng có để bụng ốm em không thích bụng ốm dạ. bụng bự thấy nó vững vàng lắm cái sở thích nó hơi kỳ dị một xíu nhưng mà em mê lắm không anh có thấy bụng anh nó cũng hơi bự rồi tại uh, bự trong cái giới hạn cho phép dạ, dạ. <laughs> em ghen sao em ví dụ em ghen thì em sao em ghen em dữ lắm cái tính Trời em hung dữ ghê lắm em đánh cái người đó em đánh chồng em em ờ, em về em xử người nhà em trước xử chồng trước phải dạ, không dạ đúng rồi mà em xử trước mà em ghen hùng hùng hổ hổ lắm nhìn em vậy thôi chứ tính em hung dữ như thằng đàn ông vậy đó nhưng mà nhìn bánh bèo lắm mà khóc ghê lắm nên có gì ờ, có gì thì nói trước nói thiệt với em ví dụ sau này nói em anh hết thương em rồi cho anh quen người khác thì thì mình dễ chịu hơn hơn là nói không nói thiệt với em em buồn lắm thì cái quan niệm trong ờ, tình yêu anh đó thì có sự ờ, sẻ chia đó dạ. thì anh với em thì cứ nói thẳng thật nói thẳng đi thì cái dù em có giận anh hay gì đó em cứ nói thẳng ra chứ đừng có im im giấu giấu qua ngồi khóc mình khi anh không biết ờ, em giận anh vụ gì hay em ghen cái vụ gì em chả biết nữa nhiều khi ừ. ghen đúng ghen sai mà dạ. chắc chắn mình không có làm gì có lỗi thì em đâu có gì phải ghen dạ, dạ. đúng rồi em gặp anh em cảm thấy có cái độ rất là gọi là chân thành đó mà rất là thật nữa cảm thấy rất là quý anh ở cái điểm này dạ, cảm ơn em thầy dạ. rất mong ờ, em sẽ ờ, cho anh cơ hội sau đó em sẽ <laughs> tặng cho em một cái bài hát hát cũng thay lời muốn nói là dạ. Ờ, đứng lên bằng đi cưng. lòng đi em anh về quê rước tía lên liền trời ơi rồi mai đám cưới rước dâu bằng xe grab Trời ơi Ba má nhìn nhau cười vui Anh với em thì vui sướng trong lòng Hỏi mà thấy em im re Sao mà làm thinh không có nói Để anh đây trắng đêm lời dò ve yeah. Nè bằng lòng đi em quà cưới anh nhiều Cảm ơn anh Cảm ơn anh nhiều Bằng lòng nha em <laughs> sao sao tôi nhìn bạn này tôi có tưởng tượng anh quyền linh hồi trẻ thì chân thành mà gọi là rất là hay mượn lời ca tiếng hát để nói nỗi lòng của mình đó <laughs> đúng rồi đó ảnh siêu dạ. dễ thương chị siêu dễ thương đúng không dạ đúng rồi hát tặng ờ, bạn trai đúng bạn rồi. nào đó em bị một cái hồi xưa bạn em hay nói á là ờ, người ta hát có tính nghệ sĩ có tính ca sĩ em thì hát chỉ có tính mang tính giải trí thôi kệ em hát được hai câu à em không à. hát được qua ba câu anh ừ, chịu khó một xíu nha ừ. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới lui trong tim em chẳng biết đường về Dạ hết rồi <laughs> Dạ được có hai câu thôi qua tới câu thứ ba là sẽ bể <laughs> Rồi hết thời gian Chúng ta hãy à, làm thủ tục của chương trình dạ. Đó là để tay vào nút bấm nữa các bạn Duyên nợ có hay không là do các bạn Thời gian đã đưa ra đó là 4 tháng Hy vọng rằng 4 tháng trôi qua nó sẽ đông đầy những cảm xúc Hãy quyết định bằng chính con tim của mình nha Chuẩn bị Trời ơi <laughs> ba hai Nó bấm luôn rồi <laughs> Chúc mừng Nào Hai đứa Dạ Ủa bắt đó Nắm chặt tay nhau đi Bây giờ á Để ờ, đánh dấu cái ngày quan trọng Cái cột mốc quan trọng này Mình hôn nụ hôn đầu tiên tình yêu bắt đầu từ ngày hôm nay với nụ hôn đầu tiên nào bắt đầu đi em rung chị một uh, cái vé xem phim dành cho các bạn dạ. đây là cái hệ thống xem phim của Cinebox 212 lấy chiến thắng hãy đến đó xem những bộ phim về tình yêu để yêu nhau nhiều hơn nhé xin chào chương trình chào anh quyền linh và dạ, chào chị quốc thần chị quốc thần à, chào chị hồng dân ạ à em xin lỗi em xem chương trình à, vợ chồng son quen ăn không thật quá mến mộ em chị, nhập đến chị quá trời ơi em xin lỗi dạ em tự giới thiệu em tên là trần văn thương à, đến từ vĩnh thuận kiên giang năm nay em 36 tuổi hiện tại em sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh à, ở quận 2 làm gì em là em là công ty chuyên về à, cung cấp thiết bị hàng hải à thiết bị điện tử tử hằng hái à rồi em giới thiệu mình đi dạ em chào anh Quyền Linh và uh, chị Hồng Dân và anh chàng bên kia và tất cả các bạn ở trường quay này dạ em uh, tên là Hồng Loan uh, nghề nghiệp trước đây là kiến trúc sư thì uh, sau một thời gian uh, làm việc um, em phát hiện ra mình rất là mê kinh doanh cho nên về quê uh, có mở một cái trang trại trồng uh, rau hữu cơ tên là Sala Farm. Ồ oh, vậy em bao nhiêu uh, tuổi rồi? Dạ 29. 29 tuổi. Wow, có nghĩa là bây giờ em đang ờ, ở dưới quê hay ở thành phố? Dạ, đang ờ, ở Gò Công, ở dưới Đang quê. ở dưới Gò Công? Dạ Bạn ơi, bạn ơi, bạn nghe không? Dạ. Người ta đang ở dưới Gò Công à, Dạ, giờ Gò Công uh, chợ gạo hả chị? Dạ, thị xã Gò Công á anh à. rồi Còn bạn thì ở trên đây ở quận 2 hả? Dạ, em ở quận 2 Từ Sài Gòn về Gò Công đi nhanh lắm, bây giờ đi quốc lộ 50 ha Mình qua cầu Mỹ Lợi đó cầu mới đẹp lắm mới xây xong là tới gò công luôn <laughs> ông này cái gì ông cũng biết cái ghê thiệt á sao ông đi khắp cả đất nước hả trời ở đường xá cả việt nam hang cùng ngõ hẻm nào của linh cũng tới rồi à, trời nói nghe nè cái điểm mạnh của bạn là cái gì vậy em uh, khá là bản lĩnh nếu mà sư mà dạ bản lĩnh mình muốn uh, mình muốn cái gì là mình sẽ làm được cái đó thích là sẽ làm được ví dụ như um, khi mà um, em muốn học yoga thì à, em đã học về lấy bằng yoga có thể đi dạy giờ đang đi dạy yoga nữa trời vậy là bạn bách nghệ luôn đó tại vì em rất là thích à, kỳ ham học hỏi em biết uh, may cái áo dài này là em may trời đất ơi cái gì cũng biết hết trơn á vậy rồi nhiều điểm mạnh quá rồi có điểm gì yếu à, không điểm yếu của em chắc là quá nhạy cảm nó nó làm ảnh hưởng đến uh, một phần công việc những cái mối quan hệ trước có dễ khóc không nhạy cảm hay khóc lắm dạ nhạy cảm nhưng mà rất là mạnh mẽ không khóc không khóc nhè dạ rồi trai bên <laughs> ưu điểm khuyết điểm là gì thì uh, ưu điểm của em thì uh, biết nấu ăn chăm sóc uh, trẻ nhỏ làm chăm sóc gì gì nhỏ cháu cháu nhỏ trời tôi nghe vợ nhỏ <laughs> cháu nhỏ chỉ uh, nếu là về nông nghiệp á, thì hầu như là biết ờ, làm tất tất cả tất cả về nông nghiệp vậy là giỏi những người mà yêu nông nghiệp lao động nông nghiệp như những người đó rất là chân chất phải nói là rất là kiên nhẫn vậy luôn á rất là yêu thiên nhiên rồi em có điểm yếu gì không còn yếu điểm yếu thì rất nhiều không biết đoán không biết ờ, cách chia sẻ không biết chia sẻ tức là <laughs> dạ. ngại nói đúng dạ, không? Dạ là ngại nói mà muốn quan tâm muốn chia muốn quan tâm đến ai đó rồi không biết cách để làm cách thể dạ, hiện. không biết cách thể hiện. Ừ. Bây giờ nè nói cho bà mối biết đi em có mấy mối tình rồi? Dạ trước thì em đã có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là kéo dài được 7 ờ, năm mà hai người chia tay thì không phải để giận nhau hay chia tay mà có nghĩa là chia tay do giữa, giữa hai gia đình không có phù hợp so sánh là giữa môn đăng hậu đối theo phong kiến à, xưa áo mặc không qua ở đầu nên là à. con không dám cãi cha mẹ là do làng gái dạ. thấy thương không rồi sau mối tình thứ hai mối tình thứ hai thì à, năm 2014 em có lên quay lại Sài Gòn em làm việc Zalo Facebook em á thì có vài tin nhắn này à, nhắn tin làm quen thì em tình cờ em gặp một cô bạn à, ở cũng cùng đồng hương cũng ở Kiên Giang mà khác huyện thôi thì, quen à, nhau dạ quen nhau quen, quen nhau mấy năm quen nhau cũng gần một năm rưỡi năm rưỡi sau à, chia tay trường hợp đó là cũng phi hữu lắm bởi vì cái ngày lịch hẹn để đi chơi hai đứa Vũng Tàu á là là cùng cái ngày đám cưới em trai của mình em trai ruột em trai út mà em trai út thì đám đám là tiệc em bỏ uh, cái cuộc hẹn em của đám à, cưới dạ đám cưới rồi người rồi, ờ, rồi, bạn gái chắc em là chỉ quan tâm gia đình không quan tâm đến bạn gái về chia tay dạ rồi ờ, không ấy rồi xong qua ngày hôm sau em đến để em giải thích á ừ. nhưng mà cô ấy chuyển phòng trọ cắt liên lạc không liên lạc được thì tiễn chuyển phòng trọ luôn rồi tiền không được tới bây giờ luôn còn bạn thì sao dạ em chưa có trải qua một mối tình nào chính thức á tại hồi đại học á thì em có quen một người bạn quen nhau rất là trong sáng em rất là thích bạn tại vì ờ, em thấy sao lâu quá bạn không có bày tỏ tình cảm với mình em mà ờ, thích người khác là em sẽ bày tỏ tình cảm thì em mới nói là em thích bạn lúc đó mới phát hiện bạn là gay ờ, Trời ơi. cho nên hai đứa cũng mất đi tình bạn đó là điều mà em cảm thấy buồn nhất mấy năm tội nghiệp không em mấy năm qua tới năm hai á là năm thứ hai là phát hiện ra đúng không dạ Chị hỏi nè ừ có phải là cái mẫu hình lý tưởng của em là một cái người đàn ông như vậy không? À, em không có quan trọng ngoại hình nhưng mà cái nét đẹp ở bên trong đó, nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Đây là một cái gì bác sĩ, đó là một người rất ấm áp và sâu sắc. Thì cuốn sách của ờ, người đó viết á nó không quá bi kịch mà nó đưa ra cái nhận xét của vị bác sĩ này về y học và về cuộc sống, tình cảm, gia đình thì rất là sâu sắc. À, cái hình này là em vẽ đó hả? Dạ em Đưa anh mượn coi. À, phát họa lúc hồi nãy em, ngồi chờ. Em mới khắc họa hả? Dạ nghĩa là mẫu hình lý tưởng của em đã là người giống như vậy dạ không thì em nói về cái nội mà. tâm thực ra là em không hồi trước giờ em không có đưa ra hình mẫu lý tưởng ờ, về bề ngoài hình thức của người ta ừ. em chỉ ờ, đào sâu về nội tâm thôi bạn hài hước vui vẻ làm cho em cảm trước rồi em sẽ ừ, thích người đó thôi nói chung không có mù chứ em em không có uh, tưởng tượng là em sẽ thấy một người người người bạn trai phải giống như anh Quyền Linh hay là uh, anh nào đó ví dụ dạ như... anh Quyền Linh <laughs> rất là rất là đàn ông anh rất đàn ông luôn hả dạ đúng rồi <laughs> ấm áp nói chung đây là chỉ vẽ một cái người mà thần tượng thôi thế còn ờ, bạn cái hình mẫu lý tưởng của bạn ờ, là là như thế nào nếu người mẫu lý tưởng em thì em không có ờ, so sánh à, chỉ em chọn theo cảm nhận của em thôi biết quan tâm và chia sẻ để phép với chia sẻ chuyện gia đình chuyện mọi thứ Bởi vì em đã điểm yếu em đã không biết cách chia sẻ rồi em cần người để biết cách chia sẻ và cùng em chia sẻ những nỗi buồn niềm vui Vậy trong cuộc sống đó. bạn bên kia dạ. chia sẻ rất là tốt à, thí dụ giờ bên đàn gái đồng ý bấm nút thì em khoảng bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân trong kế hoạch của em đưa ra thì tầm khoảng năm đến tháng 6 năm tới à, năm tới đến năm tới à, được. em sẽ tiến tới hôn nhân ừ, trừ... lấy về vợ về ở đâu đúng rồi dưới quê em á thì à, em cha mẹ em mà cho sống tự lập từ năm 18 tuổi là tới tuổi 18 tuổi cha mẹ cho đất về tự uh, lập nghiệp tức là 18 tuổi em đã có đất rồi dạ đất rộng bao nhiêu nè à, mẹ em gia đình em cho được một hecta Trời một hecta 18 tuổi là đã sở hữu một hecta đất rồi đến năm bao nhiêu thì em cất được cái nhà em nhớ không làm thì năm 2006 em đã cất à, cái nhà cái nhà cấp 4 thôi là lúc đó em nhiêu tuổi làm nói em 28 tuổi 28 tuổi ta cất được căn nhà rồi đó có người đàn ông bản lĩnh đó nói chung là trai ừ. tài thì gái sắc đó nghe rồi mình sẽ cho gặp mà người thân đi người thân đi người thân đi à, em em đi với ai à dạ em đi với hai bạn thân Dạ xin chào uh, chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và các bạn khán giả. Thì uh, em là bạn của Hồng Loan. Tụi em chơi như, chung với nhau cũng hơn 10 năm rồi. Em rất là hiểu tính bạn lúc nãy bạn có nói á, là bạn ờ, rất là mạnh mẽ thì nói thật với mọi người luôn á là cái vườn rau salad farm của bạn là một tay bạn tự làm từ cái mảnh đất đó là chỉ trồng ruộng thôi bạn là người tự mua máy cài về tự cài đất tự xới đất tự mai màng để trồng nhà màng và tự làm hết tất tần tật các thứ tự kinh doanh luôn đối với em á, thì bạn à, rất là kiên định em cảm thấy người bạn của em rất là chín chắn ở đây thì em thấy à, anh anh đây nè có thể là gần giống với lại cái à, hình mẫu mà bạn em vẽ ra tại em thấy anh á, là 18 tuổi anh bắt đầu tự lập được rồi thì em nghĩ anh là người chín chắn theo như bạn em muốn rồi cảm ơn em bây giờ em trai đi với ai Dạ em đi với à, hai đồng nghiệp của em theo đó là em trai và em dâu À, cháu xin à, chào chú Quỳnh Linh và chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả tại trường quay. Cháu là Thúy An, là em dâu của anh Thương. Em xin nhận xét một xíu về anh Thương. Thì anh Thương á, là bề ngoài thì không có vẻ như là đặc sắc, nhưng anh Thương rất tình cảm, rất là chân thành và đặc biệt tại vì em có em baby mới có mấy tháng thôi anh thương rất là chăm em bé rất là tốt và sở thích của anh thương á em thấy rất đồng điệu với chị em hy vọng đây là cũng là một nơi mà có duyên để dù sao mình đã có duyên gặp nhau rồi và em hy vọng là anh chị cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến tới uh, hôn nhân đó là từ về tương lai dạ, em cảm, cảm ơn. ơn bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi mở rào bắt đầu không gian của hai bạn đó cứ ờ, thoải mái trao đổi đi ha dạ em chào anh chào em anh à, có có qua tặng em sáng hôm nay là bốn giờ sáng anh thức dậy anh ra chợ anh mua trôi à, nếp và mít với uh, anh về anh tự gói và tặng cái này à? dạ em cảm ơn cái này cái gì nè đây là xôi mít tự làm đưa cho bạn gái đi trời ơi thấy thương không xôi mít tự làm <laughs> dạ xôi hả dạ, Cơn dạ xôi mít dạ. wow ở trong muối mít luôn á dạ. hả Ôi, em mời uh, chị hồng dân nha à, à. trời ơi <laughs> cảm ơn em em mời anh Quyền Linh ạ <laughs> à, thôi là mời bạn gái mời tôi dạ em mời à, em, hết luôn em Linh mời à. hết luôn ạ à. rồi cảm ơn em ăn thử đi em để em cảm nhận để tôi cái... lo cho gọn hai bên làm việc đi rất là ngon anh nói chuyện đi dạ. <laughs> bây giờ em phải chủ động em nói đi dạ. đàn dạ. trai tại bên đàn gái người ta lo ăn người ta mắc ăn rồi ngồi đi hai đứa dạ. ngồi đi anh em có chuẩn bị hai cuốn sách cho anh quyền lựa chọn à, một hai, cuốn một cuốn hả à, anh chọn này dạ em cũng rất là cuốn đó tại nó liên quan tới một phần cuộc đời em chắc hẳn anh sẽ đã dạ. đọc và tìm hiểu lên lên lên trời đất ông đi ông leo xôi lấy nguyên một dĩa xôi đi ăn rồi kìa lên ừ, dạ. đi đó. lên cứu bồ người ta kìa người ta người ta ờ, cứ cứ trẻ trẻ chia tâm sự trời ơi hết luôn cái nói dĩa đi. xôi của à, em rồi kìa nói chung Chuyện là làm gặp đi. anh á em nhìn e, đúng là bạn nói đúng á em nhìn anh á em anh là một cái người rất là ấm áp rất là chân thành đúng mẫu người mà em thích Ờ, vậy thì chúng ta đều bấm thôi nó rồi nói nghe nè nói nghe nè em à, bây giờ em đứng lên coi cái áo dài mặc rất là đẹp luôn tự may thấy ghê chưa đẹp thiệt là đẹp luôn em bệnh thấy hú mai, hồn không bên bệnh biết mai áo dài đẹp thì bên đây biết xôi mít ngon ngon thiệt ngon quá khoái xôi mít rồi đó em cũng ngon thiệt luôn á ngon lắm ừ. ngon mỗi người mình à, hát một à, bài hát rồi tặng nhau cho nó gây không khí đi dạ. không nói chung là nhạc anh không biết hát đâu trước thì em chỉ học lớp học lớp những những à, mẹ bà xưa là gu cháu gu con em cũng học thuộc lại những câu hò gu những cho trẻ bởi vì em hát gu xong rồi tới giờ biết tại sao mà mỗi lần em gu cháu em ngủ rất nhanh ừ. Dạ. Ờ, em ru thử coi nè dạ. oh, dí dầu cầu giang đông đinh cầu che lắc lẻo gặp gần khó đi khó đi mẹ dắt con đi con thi trường học mẹ thi trường đời chị tin em Thôi được chị rồi. tin em chị tin là tại sao mà con nít nó ngủ liền tại vì em hát có một tông một thôi dạ. em không có lên xuống một tông một thôi vì mình đối lại Chứ để có ai mà gặp người yêu mà hát ru ru à, con hết trơn em cũng vậy đây cũng lạ đó đây người ta cũng ru con cũng luôn, ru luôn hả ru đi ru lại ru, ru lại liền gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ họ năm canh chày năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm tôi sợ hát lộn năm canh chày mẹ ngủ đủ năm tự nhiên em quên được đó hai đứa hợp đó tình yêu hát ru không bây giờ hai bạn à, nắm tay nhau dạ nãy giờ nó trò chuyện rồi ta cảm giác xem hai bàn tay nắm đi các bạn nhìn nhau trong vòng 30 giây để xem các bạn có cảm nhận suy nghĩ điều gì với người đối diện em cảm nhận được sự tin tưởng anh cũng uh, tin tưởng rằng uh, em là một người đi cùng anh suốt lòng đường còn lại trong uh, cuộc đời à. của anh nói với em là khi mà có chuyện gì á, thì mình sẽ ngồi lại nói cho rõ vấn đề em không thích được cãi nhau muốn mấy đứa con nói vào nghe luôn đi à, <laughs> nếu mà gia đình con thì em cứ cần hai đứa là đủ à, không cần à, à, à, đủ nam hay trai trai gái mày còn có đủ hai đứa là được hai đứa thôi à, dạ ừ. hứa với nhau gì luôn đi nếu mà đây, lấy nhau thì sẽ chăm sóc nhau gì đó đây cũng xin phép chương trình đây cũng là một cơ duyên thì anh sẽ hứa mãi mãi nắm chặt bàn tay em cho đi dẫn em đi hết cuộc đời này dạ em tin anh thôi em tin tin là được rồi trở về ghế <laughs> nãy giờ chúng ta nói chuyện chúng ta nhìn nhau nắm tay nhau và có một niềm tin mãnh liệt nào đó không cần đến cho mình không tôi nói cản không có được hả tình yêu tới rồi là không có cái gì cản được hết trơn á nắm tay nhau đi một nụ hôn đầu tiên bắt đầu đi để nguyên để nguyên để nguyên để nguyên luôn không đâu nếu mà chương trình nếu mà các em diễn tốt tốt đẹp thì thể gặp lại ờ, chị hồng dân trên đăng ký về dòng son trời ơi đó vợ chồng, chồng son, son xong rồi mẹ chồng nàng dâu là gặp Ôi. lại anh quyền linh nữa ngồi bây giờ gửi tặng hai bạn chiếc vé xem phim cùng đạp ừ, cinebox hai trăm mười hai lý chiến thắng đến đó xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn em xin uh, giới thiệu uh, em tên nguyễn minh thông em uh, đến từ uh, tây ninh năm nay em 25 tuổi dạ, uh, hiện em đang công tác uh, giờ làm việc tại công ty foren bên marketing hàng michael Em làm ờ, ở Tây Ninh ở đâu? Em là giám sát, em làm khu vực của Tây Ninh, ở Tây Ninh. Quê ở Tây Ninh luôn. Dạ quê ở Tây Ninh luôn. À, rồi. Còn em, còn em. Em chào dạ. chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào, chào bạn em. trai kế bên và mọi người đang có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên là Thanh Thảo, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em em là nhân viên văn thư tại trường mầm non thuộc huyện Củ Chi. Em giới thiệu về mình đi. Em mạnh ở điểm nào, yếu điểm nào? Dạ, à, em thì biết nấu ăn Ừ. à, và biết ca hát rồi à. còn à, còn cái điểm yếu của mình thì sao dạ điểm yếu của em là em hay nóng tính bởi vì trong công việc thì à, đôi lúc một khi em tập trung vào cái vấn đề gì đó rồi á thì em không không có màng tới xung quanh ừ. à, nhưng mà ai mà giống như tại làm phiền em đó ừ làm phiền là em rất là bực ừ. bực nhưng mà không có tỏ thái độ ra đối với người ta chỉ bực trong lòng mình thôi bực trong nội tâm nội dạ, tại của mình rồi. thôi dạ, đúng. em có thật xấu gì không dạ ngủ nướng ngủ nướng giống chị không cái đó không có xấu, xấu em ơi không xấu rồi em trai dạ cái tật xấu của em á đơn giản lắm ăn nhiều à <laughs> vậy là anh hợp với em rồi đó nhưng mà em có ờ, cái này thì ờ, bạn nữ bên kia nói bạn nữ bên kia ờ, khi mà trong người áp lực đâu nhiều á tính em á thì rất là vui vẻ à. nếu mà bạn áp lực nhiều á nếu mà chế độ nhây á em là nhây số 1 <laughs> một dạ. nhưng mà nó nghe ăn uống nhiều đâu phải là tật xấu đâu em có ưu điểm gì ưu điểm của em thì uh, tính tình thì nó vui vẻ nhiều khi mà em vui quá thành xàm <laughs> xàm quá thành nhây dạ đúng nhây rồi thành khuyết điểm đúng không dạ đúng rồi <laughs> ừ, dễ thương không cái đó là thật xấu đó nhây với xàm là coi như là dễ đi đến vấn đề mà xung đột lắm mà gặp bạn này bạn nóng là bạn im luôn dạ bà, em thì uh, nói chung là em yếu đuối lắm, mong manh lắm mong manh <laughs> chết rồi Coi dạ, vậy, nào vậy là bù trừ ra anh ơi em rất là mạnh mẽ tính em rất là men Thôi ơi, gái ta men mạnh mẽ bên đây đây yếu đuối mong manh <laughs> Mong manh là sao em nói chị nghe coi Dạ em dễ vỡ lắm Em vỡ ở chỗ nào em nói chị nghe coi nào Dạ ờ, thì uh, ai mà la la chửi em là chửi em một tiếng đầu tiên thôi Tiếng thứ hai sẽ không thấy mặt em đâu nữa hết không dạ. thấy mặt tức là em em ờ, ôm mặt khóc đi trốn chỗ khác hay là em bỏ đi một dạ nước? thì ờ, em thì đến đây cũng khai thiệt thì mốt bạn cho bạn dễ kiếm ừ. em thì ờ, một toilet dưới gầm giường dạ vậy thôi hả một toilet hai là dưới gầm giường em dạ. mà la người ta là người ta chui vô trong đó nằm luôn ủa sao có kỳ vậy anh chui vô đó để làm gì chóng vậy ừ, mình để mình tránh những cái lời mà chửi bới mà dễ thương quá vậy dễ thương rồi bên đàn gái có con đường tình duyên thế nào kể cho bên đây nghe cái Dạ em ờ, trải qua ba mối tình à, Mối tình mà em quen lâu nhất là được 2 năm ừ. à, Lý do chia tay là do bạn đó muốn tiến tới hôn nhân ừ. Nhưng mà lúc đó em mới vừa ra trường cho nên lại là con một nữa Chỉ ừ. sống với mẹ cho nên em chưa sẵn sàng ừ. Và cái thúc dục là muốn cưới ừ. Cho nên em chọn cách chia tay Mối tình dạ. thứ hai Mối tình thứ hai thì em quen được vài tháng thì mới phát hiện ra là bạn đó là có con nhưng mà hoàn toàn là chưa cưới vợ à. vẫn qua lại và có con mà điều đó là giấu em đúng dạ, không đúng rồi và em chia tay dạ mối tình thứ ba mối tình thứ ba thì ờ, rất là gọi là ai cũng nhìn vô cũng thấy là rất hạnh phúc ừ. nhưng mà đùng một phát vợ của bạn đó nhắn tin cho em nói là đã có vợ con rồi em mới hỏi bạn đó thì bạn đó nói là đang trong quá trình ly hôn nhưng ờ, vài tuần sau thì phát hiện ra là bạn đó vẫn chưa ly hôn nói chung là em cái cái tình trường của em hơi bị lận đận đúng rồi gặp toàn những đận. người đã có gia đình đúng dạ. không và em chọn cái giải pháp rút lui là quá hay dạ. em quá là bản lĩnh luôn lận đận quá em có con chưa em có con chưa <laughs> gì vậy hỏi thẳng luôn tôi nghe bên kia dạ. tôi to bên kia quá có ừ, chưa ừ, theo ờ, em thì uh, trải qua một mối tình một mối tình thôi hả dạ quen nhau bao lâu dạ được ừ, cũng gần một năm nên tính cái tính của hai người không hợp á không hợp chỗ nào dạ thì uh, bạn ấy thì uh, tính hay uh, nhắc chuyện cũ chuyện xưa gì đó ừ. không biết môi móc ra nói hoài em cũng nhây đó cái đó là nhây đó <laughs> tính bạn ấy cũng rất tốt ừ. ấy ghen em đi làm hay đi đâu em đi làm bây giờ làm việc của em mà cũng cứ ghen được hay thiệt dạ à thì vậy là chia tay nữa hả dạ với bạn ấy một phần nữa bạn ấy cũng chê là ờ anh ơi sao mà cái tuổi em á thì người ta có tuổi học sinh tuổi ừ. thanh niên ừ. còn em tuổi học sinh tới tuổi già luôn em không có tuổi cái thằng thanh niên <laughs> em lên già nhanh quá dạ <laughs> là sao có dạ, như là tại vì em đen đó chị em đen dạ em đen nhìn hay già tội quá vậy già dạ, trước tuổi tội nghiệp không nói chung là hai đứa này có được tình trắc trở quá <laughs> nói nghe nè dạ. em còn tin tưởng vào tình yêu không hiện tại bây giờ thì tạm tin những cái người yêu trước của em á là có đẹp mã đẹp trai không dạ cực kỳ đẹp trai ạ có bao giờ em nghĩ rằng cái người tiếp theo em sẽ làm ngược lại hơi. tìm một người thiệt là xấu nhưng mà chân tình dạ có đây cũng hơi đẹp qua trai coi. à để tôi qua tôi coi có duyên à thì đó để tôi coi nè hơi nhây chút thôi chào em trời cũng được lắm chứ bộ duyên dáng nhìn là thêm duyên dáng rồi đó ừ được em dạ. ừ. em tưởng tượng cái người bạn gái bên đây của em sao bạn ấy dễ thương tính bạn ấy thì ờ, hoạt bát vui vẻ ừ. cái hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào ừ. ngoại hình đó từ tựa ai em từ tựa khởi mi rồi được rồi khởi mi khởi mi ờ, rất nhiều người sao lại có một cái hình dáng lý tưởng là khởi mi tôi đoán bên kia chắc hơn khởi mi về cân nặng <laughs> em ơi dạ em mình dung bạn này bên đây làm sao um... em có thích một mẫu người đàn ông giống như anh quyền linh không dạ dạ cũng có cũng có phải không dạ giống như anh quyền linh đen đen như vậy cao to đen mà thơm dạ được được phải không dạ được <laughs> tôi Rồi. thấy giống như cũng ờ, ruột rà cột chèo ở đâu cũng mài <laughs> mài á chứ không có đơn giản đâu đen nha đen giống nhau ha vậy em đoán thử cái bạn bên đây sao em đoán, đoán đi. đi em đoán đi bạn bên đó chắc là sẽ cao hơn em ừ. à... chắc vậy rồi chưa chắc ủa chưa hả chưa chắc luôn <laughs> dạ em ờ, cao 3 mét bẻ đôi ạ à. không biết Bác... bạn trai bên đó cao bao nhiêu mét ạ à? em nhiêu em nói đi à, em để em tính em cộng bỏ đâu dài ra anh ơi bỏ bỏ đôi dài hả bỏ đôi dài nên mình phải trừ bị rồi <laughs> dạ em cao mét sáu rồi yên tâm dạ cao hơn em ba mét bẻ đôi em yên tâm được ngon lành dạ, rồi ít tóc hay nhiều tóc dạ à, ít tóc nhiều tóc không không có quan trọng mà tại vì à, hiện không? tại bây giờ cũng có thuốc để mọc tóc rồi đó chị massage dạ có liền có ngay và liền massage nói chung là dạ. chỗ có chỗ không <laughs> ông nói chuyện gì với chồng bây giờ em không thích cái người bạn trai của em là như thế nào em không thích dạ em không thích bạn trai hút thuốc tại vì em không ngửi được mùi thuốc lá có hút không dạ, dạ có làm mất mặt quá bỏ được không dạ được bỏ nha dạ. hút thuốc nhiều không có tốt nha dạ. rồi hứa bỏ dạ không có tính lăng nhăng có lăng nhăng không nó quen dạ, không mối tình chưa giờ ta bỏ rồi dạ. không có lăng nhăng được với lại ờ, bạn trai thì em không có cấm nhậu nhưng mà nhậu về thì đi ngủ đừng có nhi đừng có lầy có nhậu không dạ có mà trời ơi sớm nó làm mất mặt quá vậy bỏ nhậu được không tại vì em, đi làm giao tiếp khách hàng á nhiều khi cũng uống một hai chai bia vậy à, một hai dạ. chai thôi ít dạ. không sao còn gì nữa không cưng dạ hết rồi ạ à, ừ. được rồi như vậy thì à, cặp đôi này bây giờ họ đã nói chuyện rồi tôi thấy đàn gái cũng hợp với đàn trai luôn rồi đó bây giờ mình hỏi người thân đi đúng ha rồi, đúng rồi em đi với ai vậy dạ em đi với mẹ em và các chị đồng nghiệp ạ à. chào, chào mẹ chào đàn gái <laughs> chào cô xin chào chương trình à, bạn muốn hẹn hò chào mc à, hồng dân và dạ, Quyền Linh Dạ chào cô là mẹ của à, bé Thảo Cô thấy uh, con rể tương lai nè Thấy được không hợp với con gái mình không? Hợp với gia đình mình không? Dạ thấy em này cũng nói chuyện cũng hiền rồi Cũng được Cái đó là mẹ cho con quyền quyết định để con chọn bạn để uh, tiến tới hôn nhân à, ừ. Theo cái cảm nhận của của Vân đó, là mật khẩu rồi đó Bật đèn xanh đó. Phải không? Ừ. Còn gì nữa Thì đó tranh thủ chào, chào cô đi nói vài câu với cô đi nói với đừng cô... nói nhây nha ừ. con cảm ơn cô à, con cũng hứa với cô là nếu mà em, con và em mà được uh, thành đôi thì lúc đó cô ráng lo cho con nữa <laughs> ông hề hước vui nhộn sau đây ông vô kịch phú nhuận tôi đi ông à. <laughs> em đi với ai vậy dạ hôm nay uh, hôm nay với uh, dì tư và em trai dì tư, dì tư. À, dạ, dạ chào dì em trai ruột á hả sao mặt nó buồn lắm mà <laughs> dạ xin chào à, anh quyền linh chào, à, chào chị cô. À, hồng vân dạ dạ chào em gái ở dạ, bên trên chào gì? dạ xin chào toàn thể tất cả quý vị trong trường quay tôi là dì tư của minh thông ờ, minh thông thì cũng chân thật quá mà nãy giờ nhận định thấy cháu gái bên đây cũng rất là hiền hậu chân thật dễ thương nhìn coi vui vẻ quá yeah. Dạ. mà nghề nghiệp cũng có rồi lại quê hương xứ sở hai bên cũng cận kề dạ. thành ra dì tư thấy rất là hợp thì giờ á giữa hai cháu nhận định đi đây cũng có trước mặt là gia đình rồi hai cháu ờ, lát nữa sẽ bấm nước ok bấm nước bấm nước <laughs> để, mình sẽ được uh, tìm hiểu là sau đó sống trong một gia chung trong một gia đình hạnh dạ. phúc dạ. Trời ơi, cảm ơn dạ. dì tư dạ, cảm dì tư là ưng bụng lắm rồi đó ưng cái bụng rồi đó ừ. rồi. rào đi mở rào bắt đầu đi thâu mình có món quà và đặc sản của tây ninh mình dạ, dạ em cảm ơn anh em cũng có món quà tặng anh à. giống hoa cưới à, <laughs> ờ, đây là một bó hoa lần đầu tiên em làm tự tay dạ. làm à, còn cái ý nghĩa thì anh tự mở uh, lá thư cho dạ em coi ạ à. dạ rồi cảm ơn mở lá thư ra đi thông dạ ông chạm điện ông cứng đơ người hết trơn hết hoạt ngôn nổi luôn rồi đó biết chưa không <laughs> gì vậy bấm dạ, luôn kiếm cái nút bấm luôn bấm luôn <laughs> kiếm cái nút bấm luôn anh nút ở trên anh cái nút ở trên ủa đọc cái gì mà bấm luôn thì đọc đi đọc lên đi anh đọc lên đi anh có thích ăn ngọt không nếu có thì về đổi của em à dạ nguyên câu là anh có thích ăn đồ ngọt không nếu có thì về đội của em nhé thật à. rồi em ơi em thiếu chữ đồ tại vì em đến đây là chị anh có thích ăn ngọt không chứ không có ăn đồ thì hồi đây em sao ăn đồ chắc ăn ngọt <laughs> nói nghe nè em lý do gì mà em tặng một cái chùm bông như bông cưới vậy dạ tương lai luôn á chị em khẳng định là ngày hôm nay là em sẽ rinh được nàng về dinh đúng không dạ tại vì chương trình nói là đến rước người yêu em không có nghĩ là đến đây để tìm người yêu mà em đến đây để rước người yêu để rước người yêu luôn dạ. trời ơi duyên dáng dễ sợ thiệt á rồi cảm nhận về nhau đi hai đứa à anh thấy em như thế nào ạ à? ờ em cũng dễ thương chân ờ... thành đi anh thật lòng mình nói đi Đúng em có rồi. mặt không? không thì ờ, anh cũng có thua gì em đâu <laughs> không thật sự thì ờ, mình mập mình dễ thương mà anh có muốn hỏi em gì gì không ạ à? em thấy anh sao sao dạ em thấy tính cách của anh thì hiền ngoại hình thì cũng dễ nhìn còn Tại cái... em nhìn đây dễ nhìn thôi chứ à, thiệt ra ngoài em nhìn khó khó nhìn lắm khó nhìn là sao anh Ủa? bụng bự không à, bụng em cũng bự nha <laughs> cái đó mình giống nhau rồi không em không quan trọng gì đâu tới đây anh thấy em là ok rồi không còn nói để hỏi gì nữa hết á em hỏi là nếu như mà mình bấm nút hẹn hò đó thì anh định là trong bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân tại vì mẹ em cũng mong có cháu lắm rồi ừ, nếu mà tiến tới hôn nhân thì ờ, chắc cũng khoảng ờ, nửa năm nữa nửa năm nữa yeah. Dạ. khoảng nửa năm nữa thì <laughs> rồi nói nghe nè giờ <laughs> hai đứa đó, thử ra nắm tay nhau coi có điện có đúng có đúng ờ, nhịp không xong rồi, rồi hát, xong rồi hát đúng nghe. một cái là hát một bài đúng biểu, rồi biểu hiện cái tình cảm của mình liền tiến tới đi mình thông cô này là chắc chắn hát hay nè không rồi. biết anh kia làm sao đó tự giật em giật điện mạnh quá anh ơi em hết hồn luôn điện mạnh quá giật thấy ghét không duyên ờ. dáng à. dễ sợ hai tay nắm vậy nè anh nắm vậy mới đúng nắm hai tay luôn đúng rồi nhìn mắt nhìn mắt đó có thể hát cho nhau nghe đi dạ à, đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát à, cũng như như kèm món quà gửi cho anh mà hát được mang tên là quà cho anh à. những món quà nhỏ bé chưa một tình yêu lớn tình yêu đó mới cho riêng tầng anh và em chỉ ước mơ lấy thôi một điều tuy đơn giản nhưng ngọt ngào Muốn có tha thiết một đôi mắt hiền Muốn có mát một bờ vai em Em yêu nụ cười mỗi ngày anh đến Và em yêu những nụ hôn anh vẫn hay trao Muốn có thương nhớ nhiều như lúc đầu Muốn những câu hứa không hề thay đổi Tim em luôn cần những lời quan tâm Để hôm nay em biết anh còn yêu em ờ sau sau chương trình này em sẽ về sẽ không nghe nhạc nữa dạ tại vì ờ, có bạn này hát hay quá rồi không cần nghe nhạc nữa bây giờ em đáp lại dạ, cho chị uh, anh thì ờ, tới đây anh cũng chuẩn bị một bài hát để tặng cho em nhưng mà anh hát thì không được hay nhưng mà em ráng lắng để mà nghe <laughs> một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm và anh giữ gió rét không để gió bay qua Sợ lành em thức giấc bởi anh quá yêu người <laughs> Rồi Ok, về chỗ đi Bây giờ à, hãy nói với nhau một câu Mỗi người một câu chúng ta sẽ tiến hành bấm nút Bấm nha em Bấm nha anh bấm Bên đây nè anh ơi, anh ơi bên trên, lên trên Dạ đúng rồi Để em đi kiếm em ơi ở sao tí nữa em tay em ngắn quá thôi tụi tôi đi về hết vai trò luôn rồi không còn cái gì để nói dạ chương trình đến đây là kết thúc hay sao hai mc em nói lên đây tự hung luôn đi <laughs> tự làm đi nếu coi rồi Đó, tự con, làm ờ, con xin phép bác cho con tình yêu giờ nó mạnh dạng nó nhanh chóng quá dạ ờ, chào chị hồng ờ, vân dạ em ờ, xin chào anh quyền linh chào em dạ kính chào quý khán giả em xin tự giới thiệu em tên là võ thị bé ngọc năm nay em 33 tuổi là kế toán công ty xây dựng ở sóc trăng ạ à. ngọc ở sóc trăng ngọc đang ở sóc dạ. trăng luôn hả dạ mời em trai à, em chào anh quyền linh chào chị hồng vân ạ à. chào em chào bạn nữ bên kia và chào khán giả em tên uh, nguyễn hoàng yên sinh ra lớn lên ở hậu giang à. làm việc tà, tại à, hậu giang luôn thôi thôi ủa có gần không linh sát bên luôn sát bên luôn hả rồi dạ sát bên rồi bạn đó tên yên đúng không bạn yên, yên. bạn yên là yên bao tuổi yên dạ em 33 tuổi 33 luôn ờ, bằng bằng, bằng tuổi luôn rồi em cái điểm điểm mạnh của em là điểm gì dạ điểm mạnh của em là em ờ, là việc uh, có thể chịu được áp lực um, vui vẻ hòa đồng bạn còn ưu điểm nữa không bạn giỏi về cái gì giỏi may vá theo dạ em cũng là... Ờ, biết uh, may vá chút đỉnh rồi dạ. có biết ca hát hay là nhảy múa gì không dạ em uh, có thể hát được hát được dạ. hát hát dòng nhạc gì à, dạ có thể ca cổ được à ca cổ chút xíu nhớ tặng cho ảnh nha dạ. điểm yếu của em là gì em khuyết dạ, điểm á điểm yếu của em là hơi nóng tính xíu kiểu như ờ, hơi thẳng tính á tại vì ừ. đôi khi mình thẳng tính có có những vấn đề nó nó nó sẽ không hay ừ. em nấu ăn ngon không dạ nấu ăn thì em nấu được nhưng mà không ngon lắm đó là cũng là một điểm của em rồi bạn trai điểm mạnh điểm yếu là gì ừ, điểm mạnh của em thì ờ, biết chơi uh, thể thao ừ. bóng chuyền cầu lông à, ờ, bề lội bóng đá các loại bóng ha dạ các loại bóng <laughs> các loại bóng em ờ, cũng ờ, thích nấu ăn đi đâu mà ăn cái món gì ngon ngon là hỏi cách nấu rồi nếu mà không có người hỏi thì bắt đầu lên mạng về nấu có khuyết điểm gì không khuyết điểm em chắc hay quên hay quên gì nữa chứ em cũng không biết nào tức là ông, là hoàn hảo rồi ông không có khuyết điểm bé ngọc dạ. em đó giờ là em yêu mấy người rồi à, dạ cách đây uh, ờ, 10 năm thì em có quen một bạn uh, được 3 năm sau đó tụi em chia tay thì đến nay uh, cũng chỉ tìm hiểu một vài người chứ không có quen nữa lý do tại sao vậy là lý do là em uh, là 86 đều là nữ tuổi dần cho nên là là gia đình bên đó không đồng ý cho nên tụi em uh, dừng lại qua cái lần đó em có cảm thấy giống như em bị chững lại em bị mặc cảm về cái chuyện ờ tại vì mình tuổi dần cho mình làm biến tìm hiểu không dạ cũng có một phần chị nhưng mà theo em quan em nghĩ á mỗi một người sẽ có một quan điểm sống khác nhau ừ. cái nhận định của người khác thì mình không thể nào thay đổi được ừ. hoặc là mình không thể nào áp đặt người ta được nhưng mà biết đâu đó cũng sẽ có những người sẽ có những suy nghĩ sẽ thoáng hơn thì quan trọng là cái tính cách và cái việc họ sống như thế nào thôi chứ cái tuổi thì không phải là quyết định hết bạn yên ơi bạn có sợ tuổi dần không vợ dạ không chị à, quan điểm của bạn gái ờ, nói khi nãy là cũng đồng quan điểm với em à. em không quan trọng về tuổi tác ăn do cách sống của mình có biết dung hòa cho cuộc sống hay không thôi đúng rồi tuổi tác không có quan trọng ha quan trọng cái duyên số thôi em có mấy mối tình rồi yên lúc ừ, học cấp hai em có một mối tình đơn phương à, khi ra trường thì cũng có một mối tình chính thức chia tay cũng gần 2 năm rồi quen mấy năm dạ một năm lý do tại sao chia tay nói chung là cũng ờ, có tính tới ờ, chuyện hôn nhân thì ờ, bên bạn gái đó nói là phải bắt rễ công việc của em thì cũng gần với sóc trăng mà cô, cô ấy thì cũng làm ở sóc trăng ở ở đâu em không quan trọng quan trọng là cuộc sống của mình ổn định thuận tiện cho công việc được rồi mà em nói thôi em không chịu ở rễ em nói phải về bắt làm dâu em nói chơi nhưng mà không đúng thời điểm tới trưa là nhắn tin là nói mình không đồng quan điểm đâu thôi chia tay đi trời đất ơi em giỡn thôi đó hả mà coi như chia tay mối tình hả dạ à, cái cô ấy nó cô ấy ờ, nói vậy làm cô ấy tư tưởng suy nghĩ quá nhiều rồi rồi em cũng có ờ, nhắn tin tới lôi nhưng mà cô ấy nói là cô kiên quyết luôn phải không đâu. thôi đừng có nhắn tin nữa rồi chia tay lãng xẹt lãng xẹt bên kia có chịu ờ, làm dâu không về cái vấn đề làm dâu thì um, em nghĩ á là cha mẹ thì bên nào cũng là cha mẹ ừ. nhưng mà em có một cái là công việc ở sóc trăng của em em bây giờ hiện tại đang khá ổn định đó với uh, nhà em cũng đơn chiếc cho nên là cái việc làm dâu di chuyển về nếu mà về hậu giang thì em phải di chuyển công việc ừ, hoặc ừ. là phải uh, tại nhà cũng đơn chiếc cho nên là chắc sẽ hơi khó một xíu hơi khó thì làm dâu đúng không dạ em ở huyện nào Dạ em ở Cù Lao Dung ạ à. Nhưng mà bên bên Yên á là Yên có bắt buộc phải là làm dâu không? Dạ không chị, hồi nãy em cũng có nói là cho thuận tiện cho công việc là à. được rồi dạ. Nói nghe nè rồi á em có cái hình mẫu lý tưởng nào mà em tưởng tượng trong đầu em phải lấy cái người chồng như vậy không nói chung thì à, về cái hình mẫu á thì à, chắc cũng có anh linh gì đó tính tình à, tình đạo tình nè à, lo lắng là... gia đình chăm sóc rồi nè à. coi mấy cái à, hình của ảnh về gia đình em cũng rất là thích là em thích một mẫu y xì anh Quyền linh luôn tại vì hình mẫu mà còn à, có thể trả, trả giá lên xuống à còn, còn trả giá lên nhưng xuống mà, được đúng không nhưng mà yên đẹp trai hơn anh chào bà mối à hơi dạ bị điệp đó nha nói cho em biết nha dạ. rồi em có tưởng tượng là cái mẫu người bạn gái của em phải như thế nào không người của em ờ, gương mặt ờ, cặp mắt ừ, long lanh giống như chị mai phương vậy đó <laughs> mặt long lanh như mai phương tiếp tiếp được cái miệng sao cái mũi sao nè rồi cao bao nhiêu nè cao uh, mét năm bốn trở lên được rồi ờ, dễ em hình dung đi cái người ngồi bên đây á em tả thử coi có trúng cái cái cái gì không cũng uh, xinh mắt to nhỏ mắt nhỏ mà làm văn phòng thì có thể nước da hơi trắng mắt này à, cũng gần gần giống mai phương có mai mốt á rồi <laughs> em không thích điều gì ở bạn gái độc đoán khi người ta nói gì ra ờ, nghịch ý mình cái mình đoán này đón cái mình suy nghĩ lung tung suy nghĩ lung tung là suy diễn chứ không phải độc đoán à, suy diễn lung tung bạn gái anh hỏi là em không dạ. thích điều gì ở đàn ông em thích ờ, không thích nam mà ờ, quá gia trưởng á nghĩa là nam chỉ cần cái gia trưởng đủ để quyết định thôi rồi không thích gì nữa không thích đàn ông mà không không chung thủy á không bạn này thì anh thấy là chung thủy đó bởi vì uh, cái tính tình của bạn nãy giờ nói chuyện mình cảm nhận được dạ. ha bây giờ mình gặp đàn trai đàn gái coi họ có ý kiến dùng nha vâng ha đàn gái đi với ai hôm nay hôm nay em đi với ai dạ hôm nay em đi với uh, sếp em chị uh, chị sếp rồi chào chị sếp <laughs> dạ chào anh Quyền Linh chào chị <laughs> chào chị Hồng Vân và chào tất cả các ờ, quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. À. Em xin giới thiệu em là Trúc, là sếp mà cũng là giống như là đồng nghiệp của Ngọc, ờ, đồng hành với Ngọc khoảng 90 năm nay rồi. Ồ, thân lắm rồi đó. Làm việc chung Ngọc á thì em có cái cảm nhận ờ, là Ngọc rất là chân thành mà tính tình thì thẳng thắn thật bữa nay ngọc tham dự chương trình này là đây là cái duyên rồi đến được nay tự sóc trăng mà lên đây, lên tới đây. mà gặp được anh này thì Nhưng mà em thấy anh em, em, em thấy ok đó em thấy là hợp với ngọc à, đó hợp. cảm ơn em bây giờ anh trai đi với ai trai đi ừ dạ em đi ờ, với mẹ với ờ, hai cô với uh, dượng và đứa em đồng nghiệp với Rồi. anh dạ xin chào à, anh nguyễn linh và à. chị hồng dân à, tôi là mẹ của Hoàng Yên à, thì cũng mong muốn à, đến đây để à, là tìm một cô dâu đi <laughs> tại vì à, từ lâu cũng mơ ước tại vì nhà có bốn người con trai mà đã à, lo gia thất được ba rồi hết rồi còn à, đứa con trai út quá thì nó ham học quá đi nó nó muốn có cái sự nghiệp trong tay nó rồi nó mới có lập gia đình cho nên hôm nay có cái chương trình như thế này đó là à, nó mới đến đây đã nhờ là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân à, để giúp đỡ để xe duyên cho à, đôi bạn bạn đứa trẻ đó là tôi cũng mơ ước đó là để đứa có gặp được cô giáo út à, cháu đây nói á thấy là cũng được cũng à, hài lòng và vừa ý đẹp mắt luôn đó mong sao cho được hai đứa nó được nên đôi vấn đề là hai đứa phải à, tìm hiểu như thế nào thì tôi mơ ước làm sao được dâu út à, sắp tới là cho được vậy thôi và <laughs> <laughs> dạ thì cho cô nó cũng có đôi lại đi cô thấy cô thấy sao cô dạ em xin chào anh Huyền Linh chị Hồng Dân thì à, trước tiên em à, xin à, kính chúc anh và chị được à, dồi dào sức khỏe trẻ mãi không già để à, kết nối xe duyên cho à, tuổi trẻ Như ngày hôm nay là em đến đây được là em rất là vinh hạnh thì à, em thấy à, cháu nói chuyện thì em rất là thấy chuẩn thì à, theo à, công việc thì em thấy nó cũng có à, xứng đôi với à, cháu em rồi tàu hai đứa nó có duyên thì à, ngày nay nó bấm nút thì tiến tới hôn nhân thì em rất là vinh hạnh là em có à, tiệc cưới dạ vì em có nhiều à em xin hết rồi cảm ơn, cảm ơn. <laughs> vậy là hậu giang với lại sóc trăng đã gặp nhau rồi bây giờ mình mở rào cho hai đứa đi ha hy vọng hy mọi vọng điều đi. tốt đẹp hy vọng nha hy vọng Nếu nha nào. Ừ. chuẩn bị nha yên không gian này là của các bạn đó rồi bắt đầu đi yên trời ơi Chào dạ, em. dạ em chào anh anh có bó quà tặng em ạ à. à, anh có hàng rồi đây là dùng nước là đặc sản phụng hiệp của anh ạ à. em cũng có quà gửi anh à, trước tiên em gửi anh à, một quyển dạ. sách à, để anh đọc à, để tìm hiểu tại vì em cũng thích quyển sách này nó nói về à, cách à, nhìn nhận sự việc của nam và nữ để à, hai người hiểu nhau hơn còn đây là một món quà em à, tự tay làm à, mặc dù nó không đẹp lắm nhưng mà nó mang ý nghĩa là hôm nay là em đến với một cái sự chuẩn bị nghiêm túc ừ dạ cảm ơn trên đời từ hồi xưa giờ tôi làm mai cũng gần chục năm rồi tôi chưa thấy tình yêu nào mới quen nhau tặng rùa mà chưa hết nữa nè bà rùa này bà phóng lên cái bà rùa kia kìa <laughs> trời đó coi cô chịu nổi không nè bà nhỏ phóng lên bà lớn có đỡ đần á trời ơi mới vô ngọc phóng lên yên rồi đó <laughs> nghĩ sao mà em tặng ừ, cặp rùa vậy dạ em tặng cặp rùa là ờ, giống như ờ, đi đâu cũng có đôi chậm mà chắc chậm mà chắc thôi bây giờ hai Coi bạn... bạn leo xuống đi thôi nó không có leo nó không leo kệ nó đi làm xấu hổ quá <laughs> các bạn cảm nhận gì nhau thế nào hai hai bạn mặt? nói về cảm xúc gặp nhau đi thì ờ, đúng đúng như hồi nãy là anh quỳ lên nhận xét là nhìn anh yên hiền ừ. thấy có mấy miền miền tây chân thành còn yên thấy ngọc sao yên dạ yên làm xin... như chết đứng hay sao á giống như từ hải chết ngồi chứ lộn chết ngồi nhìn ngắm không à không có nói được bạn gái à, cũng xin à, mấy quan điểm của bạn gái nói thì nó à, cũng hợp ý của em đó à, nếu mà mình tìm hiểu được rồi em nghĩ à, bao lâu mới tiến tới hôn nhân được ờ ông đặt thẳng vấn đề luôn kìa tại vì ờ, theo quan điểm của em á thì ờ, hôn nhân là mình mình hợp thì mình sẽ tiến đến hôn nhân nên là cái chuyện mà thời gian dài hay ngắn á không quan trọng quan trọng là mình tìm hiểu nhau mình cảm thấy hợp à. tại vì người ta nói cho hôn nhân á là không phải là một cộng một bằng hai mà là không phải năm cộng không phải năm bằng một là mọi người sẽ nhúng nhường nhau một xíu để hòa hợp lại à. thì cho nên cái thời gian đó của em nó không không quan trọng hình như là em em đang đọc được suy nghĩ của anh hay gì à trời ơi dễ sợ luôn rồi ví dụ như tụi em mà quen nhau tìm hiểu nhau thì tính là một tuần gặp nhau mấy lần dạ em rảnh là em muốn gặp nhau à em ờ, thích gặp bạn ờ, gái mà mình thích để nói chuyện đó ừ, gặp mỗi ngày luôn dạ bây giờ mình tính chuyện là quan điểm về sinh con trai đầu lòng hay gái đầu lòng đi bàn nhau luôn đi anh thì à, con à, con trai con gái thì cũng được mà phải có nam có nữ có điều kiện à, thì ba đứa còn không điều kiện thì phải hai đứa chứ một đứa thì nó không có anh có em thì nó cũng buồn em cũng đồng quan điểm là thường tại vì một đứa thì nó sẽ hơi buồn ừ. em thì nam nữ em cũng không quan trọng người ta nói con là của trời cho cho nên ừ. là mình chăm sóc nó tốt để nó thành một người tốt của xã hội là được giờ nãy bạn gái nói là hát cải lương dòng cổ được đó mình hát tặng bạn trai một bài một đoạn một câu câu nào đó đi Um, tại vì em em bị viêm họng đó cho nên là có thể là hát góp vui thôi mọi người à, quý vị bỏ bỏ qua cho em nếu mà Không có sao. gì sai sót dạ em xin hát một đoạn à, giọng cổ trong bài à, chợ mới đi ơi dòng sông mang nước nơi nào có về quê em ghé thăm đôi điều rằng em nhớ thương anh nhiều trong trời xa dường như anh thấy chiếc áo nàng vơi chờ mới người ơi chưa hẹn lòng như đã chờ mong mình ở sóc trăng mình hát bài sóc trăng chứ tự nhiên hát bài an giang thì đáp qua đáp lại em đáp lại liền đi đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều mà ân tình đó trả lại bao nhiêu đời em là cá ước muốn tương lai còn tôi giờ thế tay trắng đôi tay làm sao chung đường chung bước rồi chút xíu bấm thì chung đường chung chung chung bước liền à, bấm một cái là chung đường chung bước liền nha ok ờ, chúng ta chuẩn bị uh, bấm nút nha chúng ta hãy kiểm tra một lần nữa con tim của mình khi bấm nút chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với nút bấm đó nếu thật sự các bạn cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình một mảnh ghép của mình thì hãy ghép lại với nhau và bấm nút nha chuẩn bị sau 3 tiếng đếm 3 2 và 1 hết thời gian wow chúc mừng <laughs> chúc mừng chúc mừng <clears throat> trời ơi mẹ em vui quá mẹ với gì vui quá kìa nắm tay vô đi bắt đầu từ bây giờ hậu giang với sóc trăng là một rồi đó nha dạ. một cái uh, gọi là nụ hôn đầu tiên khi mà ta bấm nút để chứng minh rằng mình bấm nút từ trái tim của mình không <laughs> dính như ông rùa dưới kia kìa cho dạ, anh hôn em nha à. <laughs>